một trong những đặc biệt của mùa giải năm nay khi bốn đội bóng đại diện xuất sắc của mùa giải năm nay đã không còn lọt vào bốn đội bóng mạnh nhất trong đó có Kundan, Thanh Sóc hay Trong đã phải dừng cuộc chơi ở các trận đấu tiếp trận đấu tiến vào thời tiết đẹp mát và sẽ bổ rất nhiều cho trận đấu của trận chung kết để có đá phạt dành cho các đội ăn Đồng tài như Ngọc Lợi là một trong những đồng tài Văn Thắng Cú sút Quyết Đi gió được mở cho ca đội nhẹ nhưng bóng đi dẹp nguy và đã có ba đấu và đã đứng đường mùa để thắng và chính thức và bóng vô địch đã trở thành thương hiệu quan đường xuất sắc dùng phiên cầu của xuôi có thể vừa rồi là một pha bóng che chắn tầm nhìn là một loại Bóng của đội Tony Bóng đặt lên dành cho Wano Thành phố Quy Nhơn vào cuối năm 2019 Đó là quyết liệt Không vào Một chút bỏ trung thành Cảm ơn Rất khỏe Canelo Canelo và nỗ lực rất tốt người đã có và đánh đầu cận thành đó là văn thắng đánh đầu rất đáng tiếc và sẽ sau đó sẽ có một đá phạt dành cho an nhơn đáng nhỏ phút thứ 23 Nguyễn Diệm Phút nào Bóng lên rồi của quân động May mắn đã cứu rồi cho các đội an đơn Và đặt tận thành nhất mà các thủ đô tận hưởng Đá ba Không có lỗi Thủ chiến Huệ đang có vẻ rất đau đớn trong đó ở vòng loại đã có 115 bàn thắng trung bình 4,6 bàn thắng trên một trận ở tứ kết có 10 bàn thắng chia đều cho 4 trận có 3,7 bàn thắng trên một đấu ở bán kết hai đấu có 6 bàn thắng như vậy trung bình có 3 bàn thắng đã được ghi mang tên quân đàn năm nay thương hiệu mới với tên là Lưu Minh đã thất thủ và chơi bóng rất nguy hiểm của đã vào như không Qua một Đây, đây, đây, đổi, đổi cho mày Hành toán Hành toán của mình thế Thời gian vẫn còn có người đi đâu Chúc phúc Và tôi người Tôi cũng là của Nam Khoa Và đối với này cầu tài cho Ngọc Lợi đã tội quay kết thúc trận chung kết Kết đấu các thủ an nhân giành thắng lợi với tỷ số 2 không hai bàn thắng được ghi bởi văn thắng ở phút thứ 10 từ 23 của hiệp đấu nhất cũng vậy xin chúc mừng đội bóng an nhơn khởi hành tân vương của mùa giải thứ hai